Giang xin kính chào quý cô bác anh chị Quý thính khán giả thân thương Đã luôn chọn kênh là người bạn đồng hành à, Tiếp tục quay trở lại nội dung của Giang ngày hôm nay Đó là làm đường và làm cầu xuống nhà cô giáo dê nhé Có lẽ thì à, hôm nay Và ngày mai là buổi sáng ngày mai cũng sẽ là kết thúc cái à, Cái con đường à, làm cầu xuống nhà cô giáo dê Như video trước thì à, quý cô bác anh chị khán giả cũng đã được à, Xem à, và biết rồi là cái uh, kinh phí uh, khi mà mình làm con đường đấy với nhà cô giáo dê thì là còn khoảng 170 mét nữa thì mình mới có thể là hoàn thành à, do kinh phí nó cũng uh, có hạn này các anh chị ạ thì à, Giang cũng nhận được rất là nhiều cái comment của các anh chị khán giả là nên nói rõ còn thiếu bao nhiêu thì Giang cũng uh, xin uh, chia sẻ luôn là nếu mà để mà làm hết ngày hôm nay thì Giang mới có thể biết được là cái chiều dài của cái con đường nó còn bao nhiêu ấy thì nếu như trong tính toán của mình ước tính của mình thì cứ một à, khối bê tông thì đi được 10 m 12 m à, chừng khoảng đó thì à, mình cũng ước tính là thiếu khoảng 25 triệu nữa mình có thể là hoàn thành được à, cái con đường tuyến đường xuống nhà cô giáo dê vì là sao là như vậy thì vì xuống đến đoạn dưới kia còn có một cái cầu nữa mà mình phải làm cả cái cầu nữa đâm ra là cái lượng Ờ, tiền thì à, ờ, thiếu được trường khoảng đấy là mình sẽ hoàn thành được thì cái đoạn này thì cũng anh chị biết rồi đoạn này là đoạn hôm qua bà con là vừa đổ xong đấy thì à, hôm nay thì à, Giang cũng cho bà con là lấp à, hết đất rồi rồi đấy, lấp vào hai bên à, mép đất này để giữ cho bê tông nó sẽ tốt hơn và mình cũng bảo bà con là cố gắng là quét dọn cho nó sạch sẽ còn xe mình thì để phía trên đoạn này ống nước bà con dẫn từ trên kia xuống để lấy nước ờ, trộn vữa bê tông ấy Đấy, rất là sạch sẽ ở những cái à, bà con thì cũng hay kẻ vạch kẻ ngang này nó để nó chống trơn trượt nhiều khi các anh chị là không nên làm uh, kẻ dọc nữa thì ra cũng bảo bà con là thôi không làm nữa và có kẻ như đợt trước cái giai đoạn một răng có kẻ thì nó cũng, cũng xói mòn đấy các anh chị ạ cũng cũng ờ, ấy thôi thôi thì ờ, bà con bảo cứ để như này cũng được đấy con tại vì có con chỗ hôm qua thì à, đêm trâu nó đi ấy các anh chị ạ trâu bò của bà con là đi dẫm vài chỗ nên là mình buổi sáng là mình bảo mọi người đi sửa tranh thủ đi sửa vì nửa đêm nó chưa thể không ngay được ấy và cái đoạn cua này thì uh, Giang cũng đã làm rộng à, là một mét rưỡi đến một mét sáu đoạn cua tay áo này các anh chị này đây, từ đây uh, sang bên này cua này là mình làm rộng là một mét sáu đấy mét sáu đấy gần mét bảy đấy sống cua rộng này và hôm nay thì bà con lại tiếp tục làm từ cái à, đoạn cua chữ M này đấy để à, xuống đến cái à, chân cầu ấy mấy chị ạ hôm nay thì mình cũng lấy thêm hai xe cát à, hai xe sỏi với uh, 40 bao xi là hai tấn nữa là hết rồi các anh chị nhé còn đấy thì mình không biết là đổ được đến đâu thì mình cũng chưa chưa rõ lắm thì thiếu ước lượng tính của mình thì thiếu khoảng 25 triệu nữa thì mình sẽ làm được cây cầu và đi qua đến ờ, chỗ bà con là đang đang đảo vữa ở dưới kia các anh chị kìa từ cái đoạn ờ, chút cua M này mà xuống đến đó thì còn là 230 mét nữa Đấy thì mình ờ, đổ hết hai xe sỏi hai xe cát và 40 bao xi nữa thì mình nghĩ là nó chỉ đến cái gốc cây kia thôi anh chị ạ để uh, tính thì còn thiếu khoảng 25 nữa 25 triệu thì mình mới làm xong được đường và làm được cái cầu Cảm anh chị nhé <coughs> Sáng nay thì à, bà con cũng à, túc tắc làm buổi sáng và à, buổi chiều nữa mình sẽ cố gắng làm cho nó à, xong hết số tiền mà cô anh chị Mạnh Thường Quân đã gửi gắm cho Giang đến video ngày mai có lẽ là buổi sáng ngày mai nữa thôi thì bà con sẽ làm xong à, buổi sáng video ngày mai thì mình sẽ cố gắng ghi hình lại toàn bộ cái à, con đường mình à, từ à, lúc ban đầu làm đỉnh kia xuống đến dưới này và mình sẽ công khai lại toàn bộ tài chính mua vật liệu như thế nào hàng ngày 이거 하시네. 하신다. 하시네. ơi. Nó thật quá rồi. Nó sẽ nó nói quá. Nó sẽ nó nói quá. Đoàn này ờ, là đoàn lúc ờ, sáng mà con nó làm các anh chị nhé. Đó. Con bắt đầu làm từ cái ờ, chổi chổi tre đấy. Video trước thì của anh chị cũng đã được xem và quan sát rồi là mọi người làm đến đây thì bắt đầu mình nghỉ sau đấy à, buổi sáng bà con là tiếp tục nối từ vị trí này đấy, xuống à, đến đoạn dưới này thì à, tạo là buổi chiều bà con à, tiếp tục à, làm tiếp nhé các anh chị nhé và Giang cũng nhận được một cái số tiền là với à, 4 triệu 600 ngàn đồng nhưng mà lại không biết của quý cô ba anh chị nào à, à, có gửi cho Giang mà lại quên à, gọi điện hay như thế nào thì à, Giang kính mong rằng quý cô ba anh chị nào đã gửi tiền thì à, liên lạc lại cho Giang nhé với số tiền thì Giang thấy ghi ở trong cái Agribank của Giang là với tên là Ngô Phe Mili Đấy. Tên thì mình biết là thứ Ngô Family gửi thôi Giang nghĩ là của gia đình anh chị nào đó thì à, có thể là gọi điện lại, trực tiếp lại cho Giang để xem là ủng hộ à, hoàn cảnh gia đình khó khăn nào hay là tiếp tục ủng hộ cái con đường bà con đang làm này buổi chiều nay thì bà con lại tiếp tục uh, làm tiếp từ vị trí ờ, này Đó. Từ đây xuống ờ, dưới này thì ờ, cũng còn khoảng 200 mét nữa. anh chị Hôm nay thì xe hai xe lên mình cũng chưa biết là bà con đổ đến đâu đi Sáng mai mình biết được Sáng mai chắc là mọi người mới đổ hết cái vật liệu này mình đã mua đấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ <coughs> vị trí này thì là có một cái ờ, rãnh mà bà con bắt nước về để làm ruộng đấy các chị này mình ờ, cũng đấy ờ, bảo bà con buộc cái thép này thép đan tí nữa mình đổ thành cái cầu đi qua đây luôn đấy, bà con làm như được trước thì cái dọn trên đầu tiên thì bà con cũng làm như thế cũng qua một cái rãnh như này bà con cũng tự đổ cầu và làm đây này Thầy nói mình cái chặt cũng phải Thầy nói cái này có chụp như này rồi Thầy lắng cái Mình chả Nó hả Hãy cái cho kênh Ghiền Mì Gõ cái không bỏ lỡ những video cái dẫn Đây là từ cái ờ, vị trí rãnh này của anh chị mình sẽ đi bộ xuống dưới ờ, phía đằng dưới này của bà con đảo để ờ, cho quý ba anh chị cũng toàn thể mọi người là dễ hình dung hơn nhé là cái hiện tại là mình mình đang làm đến đấy thôi chứ còn uh, mình cũng chưa biết rõ đang chưa biết rõ là là mình sẽ làm tới đâu ấy phải đến sáng mai nữa thì mình mới có thể biết được như Giang ờ, dự kiến là mình làm đến đây này Đến cái cây này của bác chị này Đó Thì hôm nay là Giang mua hết là vật liệu Hết tiền, hết số tiền đấy luôn Mình ờ, dự kiến là làm cái cây này Đó. Từ cái cây này xuống Đến ờ, vị trí chỗ bà con đang đào ấy Thì Nó mà rơi ở 170 mét nữa. xuống đến đây các anh chị à, nhìn thấy rồi đấy đó vị trí bà con đang đảo đấy. đó do là mình phải đi qua quả đồi thì mình phải đi nó gấp khúc rất là nhiều ấy nên là cái đường nó nó kéo dài ra thực tế mình nếu mà à, tính ra đường chim bay như giang nói là nó rất là gần thôi nhưng mình không thể nào mà có con đường mà nó bị thẳng như thế xuyên núi được cả nó dài như vậy đây xuống đến đoạn này thì các anh chị đấy à, bắt đầu xuống đến đoạn cầu đấy để xuống lên đến cầu này các anh chị nhé Đấy, thì cầu thì ờ, xuống ờ, vị trí bà con đang đảo kìa đó các anh chị phải dễ hình dung hơn ở cái đoạn đường mình đang làm đây thì mình đi bộ xuống các anh chị là một đoạn này nó dễ hình dung hơn cầu gỗ mà hôm trước mà ra mà tính định làm mình định ở tính làm cả đường cả cầu nhưng hiện tại thì mình hết kinh phí hôm nay mình mua hết rồi để rằng dự kiến là mình làm đến cái cây kia đúng anh chị ạ mình giờ à, xuống đến đây thì khoảng 2 phút đi bộ là mình đã xuống đến nơi rồi đó, xuống đến chỗ bà con đang đảo vữa này mình cũng tính nó khoảng 170 m 150 m thì mình cũng chưa biết được cái à, lượng mình đảo vữa nó hết chưa ấy và mình ước lượng là như vậy mình à, đi bộ này để cho quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người là hình dung rõ hơn à, cũng có quý cô bác anh chị khán giả là hỏi Giang là mình nên à, vẽ cái bản vẽ để cho mọi người dễ hình dung ấy thì mình sẽ đi bộ từ bên đó xuống bên dưới này đó để quay của mình thì thì biết là mình không không không ngắt là xuống đến chỗ bà con đang đảo đây đó đi xuống đến đây thì đúng uh, ờ, 2 phút hơn một chút là mình uh, xuống đến đây rồi bộ trên kia của anh chị nhé đấy mọi người phải đi qua quả đồi này mà rất là vòng trên kia tại thì uh, bà con đã làm xong này đến đoạn cầu chuẩn bị làm đoạn cầu thì rồi thì mình cũng bảo con kề cái ván vào cho mình đổ vữa vào trong bán nó hai bên cái mép nó ra xong rồi nước nó chảy và nó không bị xói mòn gãy mất cầu tính à. tính là là là còn hai xe sỏi nữa là hết rồi các anh chị còn hai xe sỏi đang trở lên thì mình tính là làm quà gốc cây rồi còn gốc cây này là, là hết rồi mà có lẽ là buổi chiều nay hoặc là sáng mai một chút nữa là à, một chút nữa là, là xong vì thì mai có thể là video cuối cùng mình à, sẽ ghi hình lại toàn bộ cái con đường và công khai toàn bộ cái tài chính trong quá trình làm các anh chị cái đoạn đường này mình đo chính xác là mới từ à, nếu mà từ cái chỗ ờ, điểm của từ mầm non vào ấy nó ba là 600 30 mét Đấy. nhưng mà mình không đổ điểm trường mình đổ từ cái đầu chỗ ờ, đường rẽ sang ờ, bên đường cộng đồng từ đây xuống đấy là đến đây là 550 mét Mà xuống đến ờ, vị trí dưới này thì được khoảng ờ, chính xác là con đường 4 400 m. Hơn 400 m. chung là cứ anh chị nhìn đi hình dung cho con đường này nó đi này Đấy, đến đoạn kia là cua tay áo nhá <laughs> nãy mình có nói là cua hình chữ M đấy không phải cua tay áo đấy bắt đầu lên đường trên này các anh chị nhá đó mình dọc thêm trên này cua lên tiếp đó dài đoạn đường nó dài là cái chỗ đấy cái gì cả Rồi đấy. Thấy đấy chỉ. Ừ. đổ chắc chỉ còn khoảng tầm hai ba cái cốt pha thôi là hết rồi các anh chị ạ Rồi là cái cốt pha nó cũng có hạn đấy thì được 60 mét thôi 50 mét cốt pha chỗ này thì mình mới đổ thì đôi khi là mình cũng ờ, tháo được đấy lúc sáng mình ờ, đổ thì ờ, chiều mình có thể tháo được một hai đoạn như này thiếu mình sẽ tháo xuống làm dưới kia của anh chị nhé cả một con tháo đi. tháo ờ, cốt pha mình sẽ xuống làm nốt chỗ đoạn qua cái khe mương thì các anh chị khe mương thì bà con đổ Và ờ, cầu mình đấy đấy này thì cô anh chị là dễ hình dung ra là bản đấy bản bà con ở khu vực đó cái con đường này thì mình sẽ chạy lên cái điểm trường mầm non bản hàng trắng lừ đấy. đấy. Các cháu là cũng đi học mầm non là các cháu đi hết đường này. Đấy, mà mùa mưa thì à, đi học rất là khó khăn đấy. Khi mà có được cái đoạn bê tông này, bà con rất là vui mừng. Đấy, phấn khởi làm con đường mà chạy rẽ vào hai cái cầu mà Giang làm thì mình phải đi đi nhánh đằng trên lên đường cái đỉnh bản kia thì là có một con đường nó chạy vào phía bên trong bản trong hang mông đơ đấy Giang đã làm được hai cái cầu trong đó Hãy subscribe

nó cũng nó Dưới này thì bà con đảo nốt như này là hết rồi. Còn à, bằng này cát thì à, còn hai xe sỏi nữa quý anh chị nhé còn hai xe sỏi nữa thì xe nó đang vào. Đấy thì à, cũng à, chiều tối rồi nên là cốt pha thì nó cũng có hạn hết rồi. Quý anh à, chị cũng xem biết rồi thì cũng à, quay ghi hình lại với anh chị là những cái ờ, công đoạn cuối cùng thì mình nghĩ là sáng mai thì bà con sẽ cố gắng làm ở đây là đến trưa trưa thì sẽ xong hai xe sỏi nó vào bằng ngày cát nữa thôi đây là cái phần cuối cùng và 20 bao xi nữa thì mình cũng ờ, bảo mọi người chở theo xe lên này bằng ngày cát ấy. Đứng từ vị trí này à, các anh chị có thể nhìn thấy là Phía trên này bà con đang làm đến à, đoạn kia của anh chị nhé Thì mình sẽ chạy theo xuống như thế này, con đường này Đó Mình sẽ xuống vị trí bà con đang đảo Kia Đó Hình dung là cái con đường nó đi vòng nên này Nó đi qua cái cầu đấy các anh chị Cái cầu gỗ Mình chạy qua đây Lên đến đây Thì à, Giang cũng đang Tính của anh chị mọi người biết rõ mai còn hai xe sỏi thì khả năng mình sẽ đổ đến cái, cái cây này này đúng như cái mình mình mình tính theo cái uh, khối lượng bê tông phát sỏi mình sẽ đổ đến cây này thôi là hết đó hai, hai xe con thì đang làm trên kia mà Đấy, còn từ đây xuống từ cái chỗ này xuống thì là, là hết kinh phí xuống đến cầu là hết con được nhìn kỹ mình đi một là đi biết à, đất như này thì trời mưa rất là trơn Đấy, con này đang làm đây chút nữa thôi chung là bà con cũng rất là vui cảm ơn rồi nhưng mà mình cũng thông báo với bà con biết rồi cái ờ, kinh phí nó chỉ đến được như vậy thôi Đấy, còn hai xe sỏi nữa thì cái điểm này đổ đi xuống đến gốc cây kia rồi bà con cũng ờ, rất là vui vẻ Mình hy vọng là quý cô bác anh chị nào mà xem được mà muốn ủng hộ thêm cho bà con có thể là nối làm hết cái đoạn đường này là một cái cầu ở dưới kia nhưng mà có thể là liên lạc Châu Giang còn mọi à, cái kinh phí thì mình sẽ công khai ở cái video ngày mai khi mà bà con hoàn thành xong còn nếu mà quý cô bác anh chị nào ủng hộ tiếp tục thì mình sẽ tiếp tục làm cho bà con à, một đoạn đường này các bác anh chị nhé rồi mình cũng nói với bà con là một viên à, hạt cát một à, viên sỏi bao xi măng nó rất là quý nên là khi làm mình cũng bảo con là làm nó ờ, tận dụng tối đa Đây, từ vị trí này các anh chị có thể nhìn thấy nó rõ hơn này đó còn tầm hơn ờ, chục bao xi măng nữa đó à, một chục bao thuốc khô nữa thôi đây thì mình có thể nhìn thấy bản này nên là mình hết ghép khoảng tầm 4 5 mét cốt pha 3 mét 3 4 mét cốt pha bên đây lấy thêm một miếng cốt pha nữa và một miếng cốt pha nữa đi hấp dây nhỉ thêm một miếng nữa một miếng nữa ờ, về để ờ, lấy nốt cho bạn này tháo thêm một miếng cốt pha nữa đấy, đặt cầu thì mình làm qua đây đến đây rồi 3 mét này đây là cái uh, cái mương mà bà con là ờ, trồng lúa trồng lúa trồng ngô là mọi người bắt nước từ trên mạch núi xuống theo cái khe này và chảy xuống cái khe mình làm qua cái chầu nhỏ nhỏ hôm nay tạm thời nó chảy qua đây đấy cái nước này bà con cho chảy qua đây mà nước để làm ruộng dưới này này các anh chị này làm nông nghiệp sẽ có khe đây thì mình đổ qua cái cầu này mai ấy, mình cho một con bịt cạnh này xây vào cho nó ấy làm cái ờ, mương nước bà con đi lại Đấy, có lẽ là giang cũng uh, khép lại khép lại video của giang ngày hôm nay đấy thôi cho mọi người là cũng chuẩn bị nghỉ về khoảng hai ba mét nữa thôi là xong rồi các bác anh chị nhé là buổi ngày hôm nay hẹn là cứ các bác anh chị cùng toàn thể mọi người là ở video ngày mai ngày cuối cùng mình sẽ làm và công khai tài chính cho mọi người cùng biết nhé Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cứ các bác anh chị cùng toàn thể mọi người ở video tiếp theo